Ok hello, à, chào mừng tất cả anh em quay trở lại với kênh Tiến soi kèo à, cũng như là kênh Tiến bóng đá nha anh em. Thì trong cái video này Tiến sẽ ra mắt thêm một cái kênh đó chính là cái kênh Tiến bóng đá VIP. Đó thì riêng cái kênh này Tiến sẽ lên đầy đủ uh, các video tại cái giải uh, uh, SEA Games 32 năm nay cho anh em có thể tham khảo, có thể theo dõi các mã kèo, có thể anh em đầu tư nhé Đấy thì cái video đầu tiên trong cái kênh này Tiến sẽ nhận định và phân tích cũng như lên mã kèo cho anh em cái trận khai mạc tại vòng uh, bảng SEA Games 32 lần này đó chính là trận đấu giữa uh, cái thằng uh, Indonesia U22 Indo cùng với U22 uh, ờ, Philippines nha anh em đấy thì trước khi mà nhận định phân tích về cái cặp đấu này anh em nhớ ủng hộ Tiến bằng cách là ấn nút đăng ký theo dõi kênh tiếng bóng đá VIP này đó cùng với đó là hai cái kênh còn lại là tiếng bóng đá với tiếng số kèo anh em cũng đừng quên là ấn nút theo dõi hai kênh này luôn nhé đấy thì ok à, quay trở lại với cái à, cặp đấu giữa Indo với Philippines thì trước tiên anh em hãy cùng tiến đảo qua trước về cái tỷ lệ kèo mày cái đã đưa ra trước nha đây anh em thì hiện tại nhà cái đã đưa ra tỷ lệ kèo trận đấu này đó chính là U22 Indonesia sẽ chấp U22 Philippines với mức chấp là 1.75 đó bỏ 1 ăn 0.80 và bỏ 1 ăn 0.96 nếu anh em nằm dưới của Philippines à, còn ở ngay trong hiệp 1 thì Indo cũng sẽ chấp Philippines với mức chấp là à, 0.75 đó à, còn về cái mã kèo tài xỉu của trận đấu này đó chính là ba hòa cho mã cả trận này và 1.25 trong cái mã tài xỉu ngay trong hiệp 1 thì hiện tại do đây là cái giải mà giải tại SEA Games anh em không phải cái giải lớn gì tại uh, châu Âu này nọ hết nên chưa có được những mắc kèo gốc cũng như thẻ phạt đó và Tiến phải lên video sớm để lấy được đề xuất từ YouTube cho anh em có thể tham khảo các mắc kèo trong trận đấu này đó cũng vì là cái kênh mới nên chắc chắn có nhiều anh em vẫn chưa thể tìm được cái kênh uh, ờ, uh, ờ, tiếng bóng đá vip đúng không thì uh, anh em hãy ủng hộ tiếng nếu như anh em muốn xem uh, tham khảo các mã kèo trong các trận đấu của hai sea games ấy thì anh em có thể vào thẳng luôn cái kênh tiếng sâu kèo đây anh em có vào thẳng vào thẳng luôn kênh này anh em chỉ cần ấn tìm vào cái phần kênh đó là sẽ thấy được kênh tiếng bóng đá cùng với tiếng bóng đá vip thì riêng kênh tiếng bóng đá vip này như tiếng đã nói tiếng sẽ lên đầy đủ full các trận đấu tại sea games 32 cho anh em tại cái kênh này nhé ok thì à, với mã kèo hiện tại à, như tiếng đã nói ấy thì à, do là cái giải bóng ở ở châu Á thôi cho nên chưa có được nhiều tỷ lệ kèo như là phạt cốc uh, thẻ phạt này nọ như là các giải đấu hàng đầu châu Âu mà tiếng hay cho anh em tham khảo cái mã kèo ấy vậy cho nên uh, trước khi mà đưa ra sự lựa chọn với uh, cái mã kèo chấp cũng như mã kèo tài xỉu hiện tại thì anh em nhớ cùng tiến uh, đảo qua phân tích về cái cặp đấu này trước xong rồi chúng đó uh, sau đó chúng ta sẽ đưa ra những cái sự lựa chọn mà nó hợp lý nó an toàn nhất để cho anh em có thể kiếm lãi kiếm cơm gạo nha ok thì uh, à, nhìn vào màn hình anh em có thấy là cái trận đấu giữa Indo với Philippines được diễn ra vào lúc 16 giờ à, tối chiều ngày hôm nay này đó thì đây cũng chính là cái trận khai mạc tại cái giải uh, SEA Games 32 lần này nhé anh em thì uh, như anh em đã biết ấy uh, cũng như là là cái thằng U22 Indo nè cái thằng Indo là thường nó tỏ ra khá là vô duyên tại cái đấu trường uh, SEA Games nè thì uh, cái thằng uh, cái thằng U22 Indo này nó cũng đã từng có 6 lần vào cái mùa chung kết anh em nhưng mà chỉ thu về được uh, uh, hai cái tấm huy chương vàng thôi đó mà cái lần gần nhất thì nó đi đến cái trận đấu mà cuối cùng ấy, thì cái đội bóng sứ vàng đảo đã đẩy thua Việt Nam với tỷ số 0-3 đây cái trận đấu này đây đó thì trận thua này tại SEA Games 30 nhé anh em thì trở lại với cái kỳ SEA Games 32 lần này U20 Indo nằm nắm ở cái bảng đấu uh, đang được xếp ở cái bảng đấu được xem khá là nhẹ ký tại cái uh, SEA Games 32 đợt này đấy thì cũng chính vì vậy thì cái mục tiêu của cái thằng U20 Indo chắc chắn là góp mặt trong cái trận đấu cuối cùng đúng không anh em đó thì với cái việc mà gặp cái thằng U22 Philippines này đó ở cái trận ra quân này chắc chắn là Indo nó sẽ muốn giành một cái chiến thắng đậm để tạo cái cú hích về cái mặt tinh thần cũng như là nâng cao cái tinh thần đồng đội đúng không anh em đó để cho U20 có thể uh, tiến xa hơn đó đặc biệt là hướng đến cái ngôi vi chương vàng tại uh, uh, giải SEA Games 32 lần này đó còn về cái thằng U22 in, uh, Philippines ấy, thì không có được uh, uh, cái sự tự tin như là đối thủ của họ là Indo đấy vì bên uh, tài cái tài năng trẻ của U22 Philippines anh em phải gom quân từ uh, khắp mọi nơi trên thế giới luôn đó thì ở bên ghế chỉ đạo thì cái ông huấn luyện viên Gautier cũng mới nhận việc được vài tuần vài tuần thôi đó nên chưa thể mà truyền tải bất cứ thứ gì đến uh, ờ, uh, ờ, các học trò của uh, ờ, của của ông tại giải U22 Philippines được đấy thì nói chung thì anh em có thể cùng tiến đảo qua trước về cái phong độ của uh, hai cái đội bóng này này sau đó chúng ta sẽ đưa ra những cái sự lựa chọn nó ok hơn nhá đấy đầu tiên thì anh em nhìn vào cái thành tích của U22 Indo thì anh em có thể thấy là uh, vào SEA Games đợt trước thì nó đã có được uh, tổng cộng này là à, ờ, 5 chiến thắng và hai thất bại ở 7 vòng đấu à, tại à, SEA Games 30 thì à, hai cái thất bại này đều là những cái thất bại trước Việt Nam thôi anh em đó tại vì cái mùa cái mùa SEA Games 30 thì Việt Nam phải nói là quá là mạnh anh em đó nên nên không thể trách cái thằng Indo được và anh em để ý xem thì những cái trận thắng của Indo trước mọi đối thủ tại cái SEA Games 30 thì đều giữ sạch lưới luôn chỉ riêng có cái trận uh, thắng 2 trước Myanmar đó có trận uh, thắng 42 chiến quen ma để thủng lưới hai bàn thôi còn lại là trận thắng trước Lào tỷ số cũng khá là đậm này 40 này đó cũng như là trận thắng 80 trước Brunei rồi 20 trước Singapore đó cũng như là thắng 20 trước Thái Lan luôn em đó về Indo nó chỉ chịu thất bại trước cái thằng Việt Nam với tỷ số là 1-2 tại vòng bảng cũng như uh, cũng như là cái thằng Indo này cũng đã tiến vào đến cái vòng chung kết gặp Việt Nam nhưng mà chính Indo cũng đã để cho Việt Nam uh, đánh bại với tỷ số khá là đậm 3-0 đó và đành ngậm ngùi nhìn ờ, Việt Nam đăng quang lấy cái huy chương vàng ở cái mùa giải này đấy còn nhìn qua cái phong độ của cái thằng Philippines thì anh em có thể thấy là phong độ của Philippines về cái giải U22 cũng như là giải SEA Games thì nó thi đấu ờ, cũng bình thường anh em không không có quá gì nổi bật đó Kim nó chỉ có được ờ, một hòa một thắng một hòa hai thắng và một thất bại tại SEA Games 30 mà thôi đó và cái chiến thắng mà đậm nhất của Philippines ở cái giải đấu này đó chính là chiến thắng 6-1 à, trước cái thằng Đông Timor thì như anh em đã biết là Đông Timor cùng với Lào này đó cũng như là cái thằng Brunei là các đội bóng mà phải nói là yếu nhất của Đông Nam Á hiện tại đều xem là những đội bóng lót đường thôi đúng không anh em đấy nhìn chung thì cũng như Tiến đã nói vừa rồi thì cái thằng U22 à, Philippines này uh, nó đã phải uh, gom quân từ uh, khắp mọi nơi này đó là cái điều thứ nhất này cái điều thứ hai là ở trên băng ghế chỉ đạo ấy thì cái ông huấn luyện viên Godrier cũng vừa mới nhận việc cách đây được uh, vài tuần thôi anh em đó nên chắc chắn là ông ta chưa thể truyền tải được hết những cái uh, ý đồ của mình cũng như cái chiến thuật của mình đến cái học trò tại U22 Philippines để chuẩn bị cho kỳ SEA Games 32 này một cách tốt nhất đúng không anh em đó còn nói về các ờ, nói về cái đội tuyển U22 Indo thì anh em cũng biết là cái bóng đá của Indo cũng đang ngày một phát triển đúng không? Đặc biệt là cái đội trẻ của Indo đó cũng như cái minh chứng vừa rồi là Indo nó tiến đến cái vòng chung kết tại U22 à, tại cái đợt mà SEA Games 30 vừa rồi. Đó và nó đã chỉ chịu thua trước cái thằng ờ, U22 Việt Nam trước Việt Nam của chúng ta thôi đó và đánh mất cái ngôi vô địch tại cái giải đấu này thì ok quay trở lại với cái cuộc đối đầu lần này giữa cái thằng ờ, Indo với Philippines đó thì chắc chắn là tiến sẽ nghiêng về cái thằng Indo nhiều hơn cũng như là tiến sẽ nghiêng về cái mã kèo tài ở trận đấu này đó thì với những gì tiến đã phân tích cũng như cái tỷ lệ kèo nhà cái đã đưa ra ở cái thời điểm này thì tiến sẽ có các mã kèo cho anh em có thể đầu tư như sau đây thì nếu như mà anh em thấy hợp máu trùng uh, uh, ý với tính ấy thì anh em có thể đầu tư các mã kèo này còn không thì anh em xem nhờ tham khảo thôi đó đầu tiên thì anh em có thể vào cho tiếng đó chính là mã kèo là Indo chấp 1.75 cùng với mã kèo là tài ba hòa cả chặn thì tí nhận định chặn giao quân này Indo nó sẽ có chiến thắng là 3-1 hoặc là 3-1 hoặc là uh, ờ, 4 trước cái thằng Philippines thì nếu như mà anh em hợp máu chung ý với tiếng anh em có thể đầu tư luôn vào hai cái mã kèo này nhá còn riêng những cái uh, mã kèo mà nó nhiều mã kèo hơn có mã kèo chấp 2 này chấp 25 hay chấp 1.5 uh, ờ, thậm chí là có mã kèo tài xỉu 3.25 hay 3 trái rưỡi gì đó thì nó chỉ có trên trang thôi anh em còn những anh em nào mà muốn có một cái trang chơi uy tín nhất đó cũng như muốn vào nhóm để cùng đầu tư kiếm cơm gạo kiếm lãi với tiếng thì bắt buộc anh em phải có được cái số tài khoản ngân hàng có xài cái internet banking chuyển khoản online ấy hoặc là anh em phải có sử dụng ví Momo chỉ cần một trong hai điều kiện đó thôi thì anh em cứ liên hệ trực tiếp cho Tiến Tiến sẽ hướng dẫn cho anh em cách đăng ký trên một cái trang để chơi cũng như là đưa tất cả anh em vào nhóm để nhận những mã kèo chuẩn nhất trước cái giờ bóng lăn nhé Ok thì uh, Tiến cũng xin uh, nhắc lại một lần nữa chỉ anh em nào mà thật sự cần đó đủ điều kiện thì cứ liên hệ Tiến sẽ giúp đỡ anh em còn những ai mà mà à, sợ bị lừa này nọ thì tốt nhất thì né ra đừng có liên hệ nhé mà tiếng không có rảnh mà để giải thích với từng người đâu đấy ok thì à, ờ, tiếng cũng sẽ kết thúc cái video này tại đây nếu như mà anh em thấy nhận định của tiếng mà hay hợp ý trùng mã với anh em ấy thì anh em có thể đầu tư theo tiếng cũng như là anh em để lại cho tiếng một cái like ở trong cái video này đó và anh em hãy để lại cái tỷ số cuối cùng uh, trong cái trận khai mạc giữa cái thằng U22 Indo với U22 Philippines Tiến sẽ lựa chọn những anh em nào mà mà Ờ, dự đoán chính xác nhất và chuẩn nhất sẽ dành tặng cho anh anh em đó là 500k tiền mặt mà cái hình thức là chuyển khoản online nhé ok thì tiến cũng sẽ kết thúc video này tại đây anh em nhớ để lại thêm cho tiến à, ba cái lượt đăng ký theo dõi kênh đầu tiên đó chính là kênh tiến bóng đá vip này đó thứ hai là kênh à, tiếng bóng đá cùng với tiếng soi kèo luôn nha anh em ok tiếng chúc anh em luôn thắng ở các mã kèo nên đầu tư nhé và cũng như là chúc anh em và gia đình anh em uh, uh, có thật nhiều sức khỏe trong cuộc sống nữa nha